ông Chủ tịch Quốc hội đang có hai lợi thế cực lớn, đó là đứng ngoài cuộc thanh trừng mang tên Việt Á. Vụ Việt Á đã làm lung tay chiếc ghế của Chủ tịch nước và kéo lùi đà tiến của chiếc ghế Thủ tướng. Lợi thế thứ nhì là ông Chủ tịch Quốc hội là con cưng của ông Tổng. Ông Huệ là hàng cài của ông Tổng vào chính phủ với chức danh là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhiệm vụ là để giám sát ông Thủ tướng thời đó và cũng là đối thủ chính trị của ông Tổng. Nguyễn Tân Dũng khi đó làm mưa làm gió. Ông Huệ đã từng lên tiếng phản pháo thẳng thừng hệ thống sân sau thuộc nhóm lợi ích của ba Dũng ở ngành xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vào năm 2011 khi đó, trong buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, đứng trước những áp lực thậm chí là chỉ chiết của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về cách điều hành giá xăng của Bộ Tài chính, đòi Bộ Tài chính phải khả nổi giá xăng dầu. Ông Vương Đình Huệ khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời một câu nói mà khiến tất cả các doanh nghiệp xăng dầu lúc đó phải lạnh sống lưng, đó là nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước. Sau câu nói này, phía Nguyễn Tân Dũng tìm cách đẩy ông Huệ ra khỏi chính phủ. Và đến ngày 28 tháng 12 năm 2012, ông Huệ cuốn gói rời chính phủ sang ban bí thư làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ban này bị giải thể trước đó, nhưng ông Tổng Trọng lại hồi sinh để ông Huệ có chỗ tá túc khỏi phải bơ vơ. Và ông Huệ đã giữ chức này cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2016. Vương Đình Huệ là một trong hai đứa con cưng của người còn lại đã xanh cỏ, đó chính là Nguyễn Bá Thành. Huệ tốt số, Huệ được hưởng thụ rất lớn từ sau khi ông Nguyễn Bá thành chết đi. Ông Trọng xem trọng Nguyễn Bá thành hơn và nếu Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Huệ sẽ không được như ngày hôm nay. Đó là nhận xét của một số ý kiến đánh giá của giới thạo tin cho biết. Đây là hình ảnh tuyên bố xanh dờn của ông Huệ khi còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của khóa 11, ông Tổng muốn giới thiệu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, phe Bà Dũng đã đá văng hai nhân vật này và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên sau đó 3 năm thì ông Tổng đã quật được bà Dũng thì ông cũng đưa được Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Lúc này Nguyễn Bá Thành đã không còn nên ông Tổng dành hết ưu ái cho Vương Đình Huệ. Có thông tin từ bên trong đưa ra cho rằng trước khi vào tứ trụ, tức là trước đại hội lần thứ 13, ông Tổng đã bắt ông Huệ phải thề chiếc vong linh cụ Hồ và ông Huệ đã thề và từ đó đến nay ông Huệ luôn tránh xa trò đấu đá khốc liệt. Đợi ông Tổng dẹp loạn xong thì Nhất Huệ thì đưa vào vị trí mới. Nói chung trong cuộc chiến đấu đá cung đình ngay trong tứ trụ Huệ rất nhàn. Chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu rồi sau đó thành ngư ông đắc lợi bằng cách hất con hổ thua cuộc ra ngoài và chiếm chỗ của nó. Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng. Đấy chính là lợi thế Tuy nhiên, ông Chủ tịch Quốc hội không phải là người không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Chủ tịch Quốc hội là máu gái. Tuy nhiên, chưa đổ bể vụ scandal nào về vấn đề này nhưng bản chất của nó thì thấm vào máu. Làm chính trị mà dính máu này thì rất rủi ro trong tương lai. Nó là cơ hội cho đối thủ chính trị rình mò, mua chuộc và đưa vào bẫy bất cứ lúc nào. Ông Lê Khả Phiêu lên đến chức Tổng Bí Thư nhưng tại vị chỉ có 3 năm Nguyên nhân được cho là máu gái cũng như vậy và dính bẫy của phương Bắc. Chính vì thế bị người ta xỏ mũi ký hiệp định biên giới Việt-Trung làm cho Việt Nam mất mát khá nhiều đất ở khu vực biên giới. Đấy là vết xe đổ mà có liệu rằng ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay có rút được ra bài học xương máu hay không? Máu gái chính là gót chân asin rất lớn, dễ sập bẫy Mỹ nhân kế. Nếu không cẩn thận thì sự nghiệp chính trị sẽ đổ trong chốc lát.